Chào mừng quý anh chị đã quay trở lại kênh báo giá xe của em Tuyền ạ. Hôm nay em Tuyền xin giới thiệu với quý anh chị mẫu xe cực kỳ hot tại thị trường Việt Nam hiện nay, đó là chiếc xe Hyundai Santa Fe đời 2021 Thì với ờ, dòng Santa Fe này thì nó sẽ có 6 phiên bản để quý anh chị lựa chọn. Đằng sau đây là chiếc ờ, xe Santa Fe máy dầu, phiên bản cao cấp nhất. Thì phiên bản máy dầu này sẽ có 3 phiên bản để quý anh chị lựa chọn. Ngoài phiên bản cao cấp này ra thì có phiên bản ờ, máy dầu đặc biệt và máy dầu tiêu chuẩn. Và tiếp theo đó là ba phiên bản máy xăng Ờ, máy xăng cao cấp này, máy xăng ờ, đặc biệt và máy xăng tiêu chuẩn. Thì chiếc xe Santa Fe này sẽ có 6 màu để quý chị lựa chọn nhé. Ngoài màu trắng, màu đen, màu bạc thì có màu vàng cát này, màu đỏ đô và màu xanh dương nữa để quý chị lựa chọn. Bây giờ em xin ờ, chia sẻ với quý chị về giá xe của các phiên bản Santa Fe, máy dầu và máy xăng. Kèm theo đó là chi phí lăn bánh của chiếc xe khi mà được áp dụng giảm 50% thuế trước bạ của nhà nước. Thì cụ thể như nào thì ờ, em xin giới thiệu với quý chị từng ờ, phiên bản một sau đây. Đằng trước đây là chiếc xe máy dầu bản phiên bản cao cấp nhất thì ờ, giá hiện tại của nó đang bán là 1 tỷ 340 triệu. Thì nếu quý chị ở Hà Nội thì giá lăn bánh của nó khi đã áp dụng giảm 50% thuế trước bạ thì sẽ là 1 tỷ 447 triệu. Còn nếu mà quý anh chị mà ở tỉnh thì giá lăn bánh của nó là 1 tỷ 416 triệu. Còn đối với quý anh chị mà ở Sài Gòn ấy, thì giá lăn bánh của nó là 1 tỷ 3, 431 triệu với cái mức giá này thì là đang đang áp dụng tại thời điểm là ngày 28 tháng 11 năm 2021 thì mức giá này nó sẽ thay đổi tùy theo tùy từng thời điểm áp dụng của nhà máy và chính sách của đại lý thì cụ thể như nào nếu quý chị quan tâm dòng xe này thì vui lòng liên hệ với em Tuyền theo số điện thoại là 0936 929 44 anh chị nhé. Ờ, đối với ờ, phiên bản máy dầu phiên bản đặc biệt thì ờ, giá của nó là 1 tỷ 245 triệu và nếu quý anh chị ở Hà Nội thì giá lăn bánh của nó là 1 tỷ 350 triệu còn đối với quý anh chị mà ở tỉnh ấy, thì giá lăn bánh của nó chỉ còn là 1 tỷ 319 triệu thôi đối với bản bản máy dầu bản đặc biệt này mà quý anh chị ở Sài Gòn ấy thì giá lăn bánh của nó là 1 tỷ 429 triệu còn đối với bản tiêu chuẩn máy dầu thì sao thì uh, giá giá xe của nó là 1 tỷ 130 triệu và quý anh chị ở Hà Nội thì hiện tại bây giờ giá lăn bánh của nó là 1 tỷ 202 triệu. Còn đối với ở tỉnh thì là 1 tỷ 174 triệu. Còn anh chị ở trong Sài Gòn thì giá lăn bánh của nó là 1 tỷ 184 triệu ạ. Đối với bản phiên bản máy xăng thì uh, phiên bản cao cấp nhất thì nó sẽ là 1 tỷ 235 triệu là giá xe. Và giá lăn bánh của nó tại Hà Nội là 1 tỷ 341 triệu. Còn đối với lại uh, anh chị mà ở, tỉnh thì giá lăn bánh của nó là 1 tỷ 311 triệu còn à, nếu mà quý anh chị ở trong Sài Gòn Hồ Chí Minh ấy, thì giá lăn bánh của nó bản cao cấp máy xăng thì là 1 tỷ 330 triệu đối với bản đặc biệt của phiên bản máy xăng thì giá của nó là 1 tỷ 150 triệu là giá xe còn giá lăn bánh của nó ở Hà Nội hiện tại là 1 tỷ 248 triệu lăn bánh và quý chị ở tỉnh thì giá lăn bánh của nó là 1 tỷ 219 triệu Đối với ờ, quý anh chị ở trong Hồ Chí Minh thì giá lăn bánh của nó là 1 tỷ 239 triệu. Đối với bản ờ, máy xăng tiêu chuẩn thì giá của nó hiện tại là 1 tỷ 030 triệu. Thì nếu quý anh chị ở Hà Nội thì giá lăn bánh của nó là 1 tỷ 100 triệu. Còn ở tỉnh thì là 1 tỷ 070 triệu và quý anh chị ở Hồ Chí Minh thì giá lăn bánh của nó là 1 tỷ 080 triệu. Khi quý anh chị ờ, mua xe này thì bên em sẽ hỗ trợ quý anh chị mua xe trả góp với lãi suất chỉ có 6,8% một năm. Đây là ngân hàng đang hỗ trợ chính sách tốt nhất tại VPBank. Em xin giới thiệu với quý anh chị ờ, các đặc điểm nổi bật của dòng xe Santa Fe đời 2021 này để quý anh chị nắm được. Thì ờ, cụ thể là chiếc xe đằng sau đây là phiên bản máy dầu cao cấp. Thì chiếc xe phiên bản máy dầu cao cấp này thì ờ, nó được trang bị động cơ 2.2 lít cho ra công suất là 202 mã lực Đấy. Còn với bản máy xăng thì nó là động cơ 2.5 và cho ra công suất là 180 mã lực. Đấy. Thì xe ờ, này thì được về phần đầu xe thì quý anh chị cũng thấy là có lưới tản nhiệt rất to và rộng mạ chrome rất cứng cáp đúng không ạ? Và phần đầu xe này được uh, trang bị là cam 360 này và bốn cảm biến hỗ trợ quý anh chị là uh, kết hợp với lại radar ở phía kính chắn gió kia thì sẽ cũng giúp cho quý anh chị là cảnh báo giảm thiểu va chạm phía trước với người đi bộ. Toàn bộ ờ, hệ thống đèn chiếu sáng của phiên bản cao cấp này hoặc là các phiên bản khác đều là trang bị là đèn led hết quý anh chị nhé. Đời 2021 của Santa Fe đều được trang bị là đèn led hết rồi. Đó. À, xe này thì có kích thước ừ, tổng thể là chiều ờ, dài tổng thể của nó là 4m8 còn chiều rộng của nó là 1m9 và chiều cao của nó là 1m75 à, đối với bản cao cấp và đặc biệt thì uh, na răng của nó là trang bị na răng 19 inch và Ờ, khoảng sáng gầm xe của nó là 185 mm rất là cao ở ờ, trên gương chiếu hậu thì được ờ, tích hợp là xi nhan đèn xi nhan báo rẽ này cam 360 này và trên gương thì có cảnh báo điểm mù nữa đó là phiên bản cao cấp tay nắm cửa mạ chrome có tích hợp là mở cửa thông minh à, đặc biệt với dòng Santa Fe này sẽ có đèn nổ từ xa quý anh chị nhé với phiên bản ờ, máy dầu 2.2 lít này thì ờ, cái mức tiêu hao nhiên liệu của nó chỉ là 8,01 lít trên 100 km đường đô thị. Rất là tiết kiệm nhiên liệu quý anh chị ạ. Còn đối với ờ, quý anh chị mà khi đi đường hỗn hợp thì chỉ có hết có 6,4 lít. Còn nếu mà quý anh chị ở đường trường thì cái mức tiêu hao nhiên liệu của nó thì cực kỳ ít, chỉ có 5,45 lít. Đấy là rất tiết kiệm nhiên liệu đối với động cơ diesel máy dầu này. Còn đối với động máy xăng thì à, mức tiêu hao nhiên liệu của nó là 12,07 lít ở đô thị và 7,09 lít thì ở ngoài đô thị. Còn đường hỗn hợp của nó là 8,92 lít cũng là rất là tiết kiệm ạ đối với dòng à, SUV này. Về phần đuôi xe thì chiếc xe SUV đời 2021 này được trang bị là cốp mở điện thông minh. À, quý anh chị chỉ đứng à, khi mà cầm chìa khóa bên cạnh thì nó sẽ trong 3 giây nó sẽ tự động mở cốp ra Và ở phần đuôi xe thì được trang bị là bốn cảm biến ờ, hỗ trợ ờ, quý anh chị lùi xe và hỗ trợ ờ, quý anh chị đỗ xe. À, cốp Santa Fe này thì nó có cả chống kẹt nữa quý anh chị nhé. À, chống kẹt rất nhẹ. đó nó sẽ tự động bật lên khi mà có vật cản. Về phần nội thất về của chiếc xe Santa Fe đời 2021 này máy dầu thì quý anh chị cũng thấy đấy cái ghế sẽ khi anh chị mở cửa ra thì sẽ ghế lái sẽ tự động trở về cái vị trí lúc trước mà quý chị ngồi đó là vị trí nhớ gọi là nhớ ghế và nó sẽ được trang bị là ghế chỉnh điện cả hàng ghế phụ và hàng ghế lái nội thất của chiếc xe Santa Fe đời 2021 phiên bản cao cấp nhất của máy dầu đấy ạ thì ờ, sẽ được trang bị màn hình hiển thị là 12 inch màn hình giải trí này có tích hợp và uh, bản đồ dẫn đường trên vô lăng thì sẽ có uh, các địa điểm nổi trội như là giữ làn đường này và chân ga tự động này Đó. tích hợp các nút uh, dành tay và cái phần yên ngựa này được uh, bố trí làm ba uh, ba phần riêng biệt phần à, trên là chỉnh âm thanh thì à, âm thanh à, chiếc xe STV 2021 này được trang bị là loa Harman 10 loa quý chị nhé còn đây là chỉnh gió và điều hòa chỉnh điều tự động còn phần này đây là cái phần chuyển số thì thay vì là cần số thì bây giờ là các cái nút bấm chuyển số rồi đây là bản hai cầu thì nó sẽ có ba chế độ là Ờ, tuyết này, cát này và bùn lầy để để quý anh chị lựa chọn. Và có bốn chế độ lái là Eco, Sport rồi là Smart để quý chị lựa chọn vô năng chỉnh điện. Gương tự động chống chói. Đó. Gương tự động chống chói đấy ạ. Cảm ơn quý chị đã quan tâm theo dõi video của em và hy vọng là qua video về dòng xe Saturn V đời 2021 này thì quý anh chị đã nắm được về thông tin về giá cả của dòng xe tại thời điểm đang được à, hỗ trợ 50% thuế trước bạ của nhà máy. Nếu quý anh chị quan tâm dòng xe này thì vui lòng liên hệ với Tuyền theo số điện thoại là 0936 929 44 anh chị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở những video tiếp theo ạ.